Lợi ích từ mạng xã hội phân quyền Vita Mạng xã hội phân quyền Vita là một nền tảng mạng xã hội mới với các tính năng độc đáo, cho phép người dùng kiểm soát hoàn toàn dữ liệu cá nhân của mình. Dưới đây là một số lợi ích mà mạng xã hội phân quyền Vita có thể mang lại. 1. Kiểm soát hoàn toàn dữ liệu cá nhân với mạng xã hội phân quyền Vita người dùng có thể kiểm soát hoàn toàn dữ liệu cá nhân của mình và quyết định chia sẻ thông tin với những người mà họ muốn. 2. Bảo mật thông tin với tính năng mã hóa end-to-end, mạng xã hội phân quyền vai có thể đảm bảo tính bảo mật của thông tin người dùng. 3. Không có quảng cáo. Mạng xã hội phân quyền vai không chứa quảng cáo, do đó, người dùng sẽ không bị làm phiền bởi các quảng cáo không mong muốn. 4. Đa dạng tính năng Nền tảng này cung cấp nhiều tính năng như chat, blog, tìm kiếm việc làm, tìm kiếm bạn bè, thương mại điện tử, cho phép người dùng sử dụng một nơi để hoạt động nhiều mục đích. 5. Tiền thưởng cho người dùng Mạng xã hội phân quyền Vita có chính sách tiền thưởng cho người dùng bằng cách sử dụng token Vita, cho phép người dùng tăng thu nhập hoặc đổi token thành đồng tiền thật. 6. Kết nối với cộng đồng. Mạng xã hội phân quyền Visa cũng cho phép người dùng kết nối với các cộng đồng, đồng sáng lập và nhà đầu tư trong một môi trường an toàn và bảo mật. 7. Tính đa dạng văn hóa. Mạng xã hội phân quyền Visa cũng có một sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, giúp người dùng có thể kết nối và trò chuyện với những người ở các quốc gia khác nhau. Tóm lại, mạng xã hội phần quyền vai trà mang lại nhiều lợi ích cho người dùng, bao gồm sự kiểm soát dữ liệu cá nhân, tính bảo mật, không chứa quảng cáo và nhiều lợi ích khác từ mạng xã hội phần quyền vai trà.